Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta lại tiếp tục với ờ, bài thứ hai về Open Tool. Open Tool ở đây chúng ta chú ý là hôm bản hôm trước thì uh, qua cái bài 1 tôi đã cài bị lỗi. Uh, bài này tôi đã cài hoàn thiện vì cài lỗi cho nên là cái phần vector của nó đã bị sai. Bây giờ chúng ta sẽ học bài thứ hai. Bài 2 có tựa đề là frame by frame. Tức là chúng ta sẽ sử dụng kỹ năng hoạt hình để chúng ta sử dụng trong việc là frame by frame à, tức là vẽ từng khung hình một chúng ta chú ý nha chúng ta sẽ từ nâng từ từ basic cho đến advanced bây giờ chúng ta ghi bài thứ hai là frame Đấy, frame by frame chúng ta ghi vào cho tôi frame by frame à, ở đây chúng ta chú ý là đây là một cái phần màn hình blank nên là trống thì chúng ta sẽ thêm một cái vector vào đây à, một cái lớp vector các bạn chú ý nhá lớp của chúng ta tính theo chiều từ bên trái qua bên phải left by right thì order to uh, chúng ta thấy là nó sẽ order phần lớp trên lớp dưới Đấy. thì chúng ta thấy là uh, lớp bên trái left nghĩa là bottom uh, step up step up step up và đến phần top là chúng ta chú ý chúng ta thêm bao nhiêu uh, cái cột thì nó sẽ uh, phát sinh ra cho chúng ta generate uh, column for you tức là sẽ sinh ra cái cột cho các bạn uh, để chúng ta hiểu như thế này uh, ở đây uh, có hai cái lựa chọn two options uh, new vector level and uh, new tomb ladder level thì với uh, vector là, uh, nó sẽ giống như là trình uh, Corel Draw hay Illustrator the same Corel and the same uh, Illustrator Adobe uh, Illustrator uh, bạn có thể vẽ được những cái vector ví dụ như chúng ta drawing the vector uh, very flexible tức là rất là mềm dẻo thế còn ở cái phần bên này vì vector nó như sau vector khi các bạn phóng to thì cái đường nét của nó bên rìa bên ngoài của nó sẽ luôn luôn được cô được ờ, không không có cái răng cưa và nó sẽ được nét còn cái phần bên này ờ, phần bên đây thì chúng ta đấy là raster là chúng ta dùng giống như hình ảnh như image hoặc picture giống như same photoshop thì các bạn ờ, chú ý chỗ này thì ở đây có phần uh, uh, để cho các bạn là ghi chú đấy thế thì bình thường những cái cột này nó là các lớp bàn peg tức là trong kỹ thuật hoạt hình người ta gọi là các peg peg ở đây làm gì peg để để cho chúng ta uh, chuyển động di chuyển trên các uh, trên một cái uh, camera thì cái peg này nó sẽ gắn định vị vào các vùng vị trí chuyển động các bạn để nó có thể các bạn có thể di chuyển được uh, phần thứ nhất thì các bạn nhìn thấy là các bạn có thể dễ dàng chúng ta có thể là sử dụng delete uh, insert load before vân vân các bạn có thể thêm các khung hình vào trong một cột Đấy, trong mỗi một cột là một lớp nha các bạn chú ý cho tôi mỗi một cột là một lớp thì phần color ở đây thì chúng ta nhìn thấy color ở đây chúng ta có rất nhiều cái, cái uh, điều khiển ví dụ như là chúng ta có thể là tăng độ sáng này tăng độ tương phản này Ờ, rồi ngưỡng của màu sắc này vân vân đấy two source uh, ờ, color two source chúng ta chọn chỗ này uh, ngoài ra chúng ta còn có thể là uh, lựa chọn color như là cho cho vector khi mà chúng ta vẽ thì nó có rất nhiều thứ chúng ta đặt bên trong khi chúng ta hoạt động uh, trong cái chương trình này thì để uh, sử dụng vector trong chương trình này thì các bạn nhấp vào nút đây new vector level à, chúng ta đặt tên à, vector là vector a a à, các bạn có thể change uh, the name chúng ta có thể thay đổi là hand à, bàn tay chẳng hạn như thế thì chúng ta nhấp ok thì à, cái cột đầu tiên nó sẽ nhận cái level 001 ở đây Đấy, các bạn có thể vẽ à, một cái bàn tay rất là đẹp lên đây rồi chúng ta sử dụng uh, Black Tool ra vẽ đây, đây là vector nhé các bạn có thể ấn cái này bàn tay các bạn di chuyển đó. bạn có thể ấn cái đấy các bạn di chuyển đó. chúng ta có thể uh, undo by press Ctrl Z con Control à, các bạn có như thế chọn chọn cái đấy cho tôi Ok, nào bây giờ chúng ta có thể là sử dụng để chúng ta điều chỉnh nó bằng cách các bạn sử dụng công cụ này các bạn à, nhấp vào đây các bạn điều chỉnh bằng cách các bạn à, có thể ấn uh, shift à, space chúng ta cho to lên Đấy. rồi đến frame 2 các bạn bật cho tôi cái nút uh, có tên ở đây là uh, activate onion skin uh, activate onion skin thì ở cái frame không hình 2 các bạn có thể vẽ cho bàn tay nắm bảng sau đó thì các bạn có thể vẽ từng ngón một bạn có thể làm được điều như đó tất nhiên là tôi vẽ không được uh, khéo lắm nhưng mà cũng để mà à, các bạn có thể các bạn có thể và khung hình 3 khung hình 3 các bạn vẽ bàn tay nó úp vào Đấy, là vector nhé cái phần này chúng ta gọi là phần vector và cái này khi mà chúng ta vẽ vào đây đấy, đây là cái bàn tay thì chuyển động của nó như vậy ok xong bây giờ các bạn sẽ làm như sau à, bàn tay một hand một đó, chúng ta chọn cho tôi là step 4 Đó, à, đến đây thì nó sẽ nở ra chúng ta expose for frame for frame the same set là các bạn sẽ có một cái hình for frame bốn hình giống nhau phần thứ tiếp theo chúng ta kéo vào đây Đấy, thì các bạn cho tôi một cái là step for frame đến đây phần cuối đến đây chúng ta kéo vào đây à, các bạn cho uh, step for frame vậy thì chúng ta thử xem chúng ta sẽ tắt cái onion skin à, chúng ta chọn nút này vậy thì bây giờ chúng ta thử nhìn xem à, bàn tay để chúng ta quay chậm chúng ta có thể mở rộng chỗ này à, với một này các bạn chọn từ đây đến đây à, các bạn cho tôi lên là uh, step 4 Đó. chỗ này các bạn đến đây các bạn cũng chọn cho tôi step 4 tức là nó expand expand frame ra à, cả ba này cái này chúng ta có thể cho đây đến 4 step 4 thì bây giờ các bạn nhìn thấy nhá khi tôi chuyển động này Đấy. Thì các bạn nhìn thấy là cái bàn tay của chúng ta đã cử động và chuyển xè ra uh, nắm tay vào Đấy. các bạn thấy tuyệt vời không đấy là như vậy thôi tức là đây là phim by phim đấy các bạn nhìn rõ chưa rồi bài này là bài phim by phim với vector nhé đấy ok ngon lành cành đào đúng không đấy các bạn nhìn thấy rất là nhanh chúng ta vẽ ra thế tôi giải thích này cái phần onion skin ấy là dùng để các bạn có thể vẽ truy vết lại cái vết cũ các bạn nhìn thấy nó màu màu cũ của các bạn đấy các bạn có thể vẽ được vào và rất là ngon đúng không rồi, ok thank you các bạn và các bạn chúc các bạn học cái bài này thật tốt uh, chúc các bạn học cái bài này thật ngon nhé rồi rồi sau khi mà làm xong rồi thì các bạn kể lại với tôi thì cái phần level này rất quan trọng để cho các bạn có thể làm việc với từng cái động tác một rồi chúng ta có thể chọn động tác nắm tay lại đúng không đấy, đấy là cái bài này rất là ngon à, bàn tay nắm vào rồi thank you các bạn uh, thank you for everyone to watching this uh, the, uh, video to this uh, the animation with hand and uh, các bạn uh, sẽ xem tất nhiên là tiếng Anh thì tôi sẽ nói rất là a little cho các bạn để các bạn có thể hiểu được à, chúng ta chú ý nhá chú ý uh, cái bài này cho tôi ờ, chúc các bạn vui vẻ hạnh phúc